biểu bà chút ít uh, tiền của mạnh thường quân gửi cho bạn tết ồ oh, chào bà ủa cửa mở sao ta không quên túi qua rồi đi từ từ xuống chào bà năm đây ờ, Hello. chính là cái uh, căn nhà của uh, tất cả các mạnh thường quân hỗ trợ cho hoàn cảnh của bà Năm thì căn nhà này nếu tính đến hiện tại là năm 2021 giờ là cũng đã một năm rồi đó cũng xuống anh chị giờ mình à, bước sang năm 2022 rồi một năm rồi đó nha đây nhà tình thương tập thể mạnh thường quân tặng đây là đi đây là cái địa chỉ nhà của bà nha à, đường Nguyễn Trung Trực phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy của à, tỉnh à, Hậu Giang tỉnh hay thành phố gì đó thành phố rồi làm gì á bà năm cất nhà xong rồi giờ ờ, cất nhà cất thì được năm rồi năm rồi nhưng mà ủa không có cậu đó sợ cắt à. không có à, bụng đồ luôn làm gì vậy rưới vậy trời ơi vú sữa nữa rồi mấy ờ, mấy gạn có đi hái rau gì không nghỉ đi luôn rồi hả trời ơi vú sữa thôi ăn đi con đâu có ăn đâu tranh thủ ghé thăm bà chút rồi xong rồi Để ờ, con ờ, mừng tuổi bà để rồi ờ, đi thăm mấy ông cụ và cụ khác tranh thủ về thôi trời ơi ơi ngại gì nữa không sao đâu thôi được rồi ôi ôi ôi Ê, thằng rượu đây chứ hả rồi mấy ngày giờ hết đi bán rau rồi phải không nghỉ rồi phải không biết hai cái quá điện khổ chứ rồi phải rồi năm nay nữa mình ờ, chín uh, tuổi rồi phải không bước qua hàng chín rồi tám chín năm rồi năm nay ờ, chín mươi <laughs> rồi thường là tóc là tự cạo hay là người ta cạo cho bà hay ra tiệm ừ, người ta cạo uh, ờ, dùm dạ cho nó mát cái để tóc nó bụi bụi lắm trời ơi đổi gì đâu để lại đi đây con này hồng để con lấy cho thằng nào thằng đó đó cái nhỏ cái đó cái nào cũng được rồi cái này cô nè Trời có gì đâu làm gì mới biết nhau vậy nó kệ đi cậu không bơ không sao người ta tự chứ rồi cơm nước gì chưa cơm nhắc này chưa mấy gài sức khỏe hay sao nhất ngoài nhất cái giò ra rồi à, có đi khám bệnh hay đi à, chích thuốc gì không có đi khám bệnh đi chích thuốc hoài dạ. nhờ cậu cho tôi hổm đó dạ. rồi đi chích rồi đi trả tiền à. mới đi hôm qua đi chích mũi như nè mới chích mũi nữa ừ. rồi nhất ờ, nhất mũi để, để, thì sức dầu để đi trước rồi lấy cái dao ờ, không tụi, tụi con không ăn đâu tại tôi con phải đi quay tiếp mà xuống thăm bà thôi dạ đúng rồi đợt này thì có ghé thăm bà mừng tuổi bà nha năm ừ. mới chúc bà sức khỏe dồi dào à, giờ là chúc sức khỏe thôi chứ không còn biết chúc gì nữa chứ sống lâu trăm tuổi đi ha ừ. đối với mấy cụ khác thì còn không chúc dám chúc sống lâu trăm tuổi tại vì thuốc trăm hết trơn rồi không bổn cậu nói à, các cái nhà bà đó ờ, nhiều ngày nó chết thì sợ chết ờ, bốn ngày ừ à, chút nữa còn xuống dưới nè ừ. ngày trời ơi sợ hay sợ cất xong rồi bà chết hả ừ, à, ừ, trời, ơi gung gì nữa Đây có gì đâu ừ, không có à, gì giờ coi à, của à, của cô cô ghét cô Lan ghét ở bên Mỹ gửi bà 500 ngàn rồi anh uh, Châu Kỳ gửi bà một triệu đó, với chị Diệu cô Diệu chứ cũng ở bên Mỹ gửi bà 500 nữa là tổng cộng 2 triệu ăn Tết chúc sức khỏe bà nha sức khỏe bình an ăn thêm mấy cái Tết nữa ở nhà mới <laughs> rồi bà có gửi lời Cậu dạ. nhà tôi chứ cả đâu có xe mà mà cái xã rút lương tôi <laughs> chuyện này xã rút lương ha ừ. tháng bốn trăm tháng bốn trăm rút lương bây giờ cho thiếu già cho cho ngày dạ, tháng hai trăm bảy cho cho mà đến thủ già tháng hai trăm bảy dạ cái đó thì con cũng thua rồi giờ đâu biết sao ra cũng phải diễn đây mà như ở đâu cũng vậy thôi dạ. cho nên thôi chấp nhận thôi kệ đi chấp nhận đi đi giờ tiền nó kêu về nó kỹ nha và có gửi lời nè nhìn vô máy giùm con nè có gửi lời cảm ơn mấy cô với gửi lời à, cảm ơn à, mấy cô à, cô mấy à, cô ghét à, cô với, dạ, Diệu cô Diệu với anh Châu Kỳ với anh Châu Kỳ gửi lời cảm ơn nhiều lắm rồi à, giúp xong rồi chúc sức khỏe tất cả mạnh thường quân luôn nha ờ, giúp đỡ những người đã hỗ trợ trước đó nữa <laughs> cái này là mới còn những người hỗ trợ nhà trước đó nữa mình gửi lời luôn đi nha ừ. rồi gửi lời thăm tất cả hết người nói ai với ai đâu nói tôi không biết khỏi mình chúc tất cả đi tại vì mấy người kia con cũng quên hết rồi mấy cô ừ, chú gái con quên nhiều quá thông cảm tôi con nhớ không hết được ừ. ừ chúc uh, cảm ơn tất cả giúp đỡ tụi tôi con ơn dữ lắm Dạ. Dạ, thì lại con dạ. kêu bà đừng đi bán rau nữa thì ở nhà đi lâu lâu có mạnh thường quân ghé ờ, gửi chứ ngày bán rau đi xe ôm không ngày bán rau lời được có mấy ngàn Thành ra đi đi hái rau là về bệnh uống tiền thuốc cũng vậy à hơn nữa thuốc còn hơn nữa hiện giờ nè bây giờ nó dứt hai cái này là đi không có nổi lớn tuổi ai cũng vậy chứ ừ. bị khớp mà mà tôi uống hoài không hết không hết được bà tại vì cái vấn đề là vấn đề do tuổi tác thôi chứ đâu phải là do bệnh đâu rồi tuổi tác lớn tuổi là ai cũng bị chứ tại vì mình năm nay cũng cao tuổi rồi 90 tuổi rồi ừ. rồi mồi nè thấy không có nhóc vô nè có cần đi phẫu thuật thẩm mỹ lên không <laughs> căng da mặt gì không mình tốt lại mình tốt nhẹ lại rồi rồi giờ kiếm cái hàng để ở lo thẩm mỹ kiếm cái hàng làm gì à, chết chôn á hả trời ơi cái đó khỏi lo cái đó khỏi lo có người khi mà bà lỡ trăm tuổi già là có ờ, có người thông báo con là con xuống hỗ trợ phụ cho không sao hết ờ, yên tâm nói bậy bạ ta chưa ta còn ăn tết mấy cái tết nữa cái nào này quá ba ờ, còn ba ở đầu gì đó không biết dạ cái gì là tám ba cái gì đó chứ có gì, gì dịch đó covid dạ. covid ừ ừ cái bà ờ, bà bắt bà đi đường đi qua nhị thanh đó dạ mà bà tới ờ, chín chục tuổi rồi dạ qua nhị thanh bà ở đâu có nửa tháng mà bà lãnh dạ bà đòi về không cho bà về cái chừng nó đưa bà về thì buổi chiều nay cháu liền chết rồi quá trời luôn bà nói gì đó à, bà đòi về dạ. bà nói bà không có bệnh gì rồi bà, bà vô đó rồi nó không có cho bà về cũng dạ. cả tháng à rồi ừ. cuối cùng thì về về ừ, phải chắc hết bệnh rồi mới cho về không phải làm gì biết bà chết không bà không hết à. bởi vì chiều nay trống vô bà chết ờ, giống như bệnh nặng quá với lại à, những người mà lớn tuổi á, thường có bị bệnh nền sẵn á rồi à, dính vô covid nó nguy hiểm lắm bởi vì bà năm nè nếu mà có đi đâu xa thì đeo khẩu trang vô hôm thì à, dạ. quấn cái khăn ngay cái mặt không, cũng được cái khăn luôn ngay cái mặt cũng được bà ở đây là chắc đâu được đi chích ngừa phải không đi chích hai lần rồi rồi chơi luôn hả rồi. vậy cũng đỡ rồi có chích vaccine rồi cũng giảm được gì trời ơi dưa hấu hoài thôi không ăn đâu không không tôi có thể tụi con đi tiếp nữa tụi con còn đi đi tranh thủ xuống kia còn nhiều lắm vợ ông sắp đẻ rồi đúng rồi đó vợ con sắp sanh rồi tranh thủ đi lỡ mà điện thoại cái con chạy về vợ con vợ ông á vợ ông không xuống đây có bầu dạ vợ con không xuống có bầu đâu mình canh không có đâu tại bụng đó chưa lớn lâu rồi bà bà chưa gặp tụi con hơn nửa năm rồi. Đúng rồi. Với lại đợt mới hết dịch này mới ghé lại thăm, Ê, có có mới thăm đây hồi tháng 10 mới thăm đây giờ cũng 3 tháng nữa rồi trước dịch lúc đó bụng chưa bự lắm giờ bụng ờ, bự lắm rồi rồi đợt xuống dưới thăm đợt sau này tháng 10 là con đâu có dắt xuống con chỉ dắt xuống là hồi trước dịch trước dịch thì lúc đó là bụng chưa lớn là hồi tháng tư là bụng chưa lớn giờ thì tháng 1, tháng 2 rồi ừ, tháng 9 tháng rồi còn có trong vòng 10 ngày đổ lại đây nữa tuần nữa ừ, trong tết đúng rồi nói chung là không biết lúc nào thôi rồi thôi vậy chúc sức khỏe bà nha cuối cùng à, gửi lời cảm ơn à, trước và sau luôn tất cả các cô chú quý anh chị quý mạnh thường quân đã và đang theo dõi kênh ờ, Phước Cần Thơ hay trang fanpage Phước Cần Thơ hay trên YouTube Phước Cần Thơ luôn hay là Zalo Facebook gì đó nói chung là trên mạng xã hội à, những đã giúp đỡ cho những hoàn cảnh đặc biệt là bà Năm đất đây cũng là một cụ bà không chồng không con hàng lúc trước thì bà đi hái rau nha hái rau rồi xong rồi bán rau ở ngoài chợ ngã bảy á sau đó thì giờ ờ, cũng được sự hỗ trợ của mạnh thường quân cất cho căn nhà hàng tháng thì ờ, có hai cho tiền thì cũng ghé lại cũng gửi cho bà để bà uống thuốc và ăn uống gì đó rồi thôi vậy ờ, chào cô chú nha chào ăn tết vui vẻ nha ừ, con về nha hẹn gặp lại chưa biết chừng nào mà con lại con ghé lại là con ghé à ghé bất bất ngờ không à bất ngờ bất ngờ rồi bye bye cô chú nha bye bye cho bà năm bye bye. bye bye cô chú cảm ơn cô chú và chú gì tất cả